Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Tiến Linh Và theo anh em thì à, đây là màn hình máy tính hay là màn hình của điện thoại ạ Tén Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa, ghê chưa, ghê chưa Nhìn thật thoáng qua thì ờ, chúng ta cứ tưởng là một chiếc màn hình máy tính nhưng thực ra ấy, đây là màn hình điện thoại anh em nhé và mình đang điều khiển chiếc máy tính của mình bằng ngay trên chiếc điện thoại của mình luôn tại vì đấy mình đã làm video và mình đang uh, xuất nó ra nhưng mà đợi nó render lâu quá tại máy mình nó yếu mà rồi thôi thì uh, đây Bây giờ nó mới ra 100% đây Nhưng mà cách đây một tiếng anh em nhá Mình đã về được một tiếng rồi Bây giờ mới ăn đêm này Bây giờ đã là hơn 9 giờ rồi Bảo là phải ăn tối Thành ra phải ăn đêm rồi Rồi bây giờ mình sẽ xuất à, Mình đã xuất video ra rồi Và Sau đây thì tôi sẽ ngồi nhà và up video Trên quán cho các bạn xem nhá Nhà thôi thì cách à, quán tầm khoảng 2 km đó rồi chúng ta xuất ra đây x này tắt cái chương trình của Fimora đi nhá máy yếu nên là chạy cái ấy ờ, thôi phần mềm nó cũng hỗ trợ render vừa phải đang cày cố để kiếm một cái máy mà nó cao cấp hơn thì chúng ta sẽ dùng được nó chuyên nghiệp hơn đấy để xác thực cho anh em là tôi đang ờ, xem trên máy tính đây tôi vào Chrome ở trên máy tính nhé, up video lên đấy nó còn hiện ra nguyên một cái vòng dòng ờ, là mình đang kết nối qua cái ờ, mail này máy tính của bạn đang kết nối qua ờ, mail rồi để mình up nốt cái video này để uh, cho anh em do đó thì mình sẽ tiết lộ cái cách mà mình có thể là điều khiển uh, chiếc máy tính của mình nhá tên tên tên tên tên tên tên đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi đây rồi mình xem trên điện thoại đây là chữ nó hơi nhỏ anh em ạ tìm nó cũng ờ, không thao, thao tác được nó không được nhanh như trên máy tính được Đấy, đây là cái biện pháp mà để mà mình ờ, nhàn hơn thôi nghĩa là mình điều khiển từ xa thì không phải trực tiếp mình ở đấy luôn quán này đóng cửa tối mù rồi biết là có con trộm nó nhảy vào không nhưng mà hiện tại này mình vẫn đang ờ, điều khiển cái máy tính đây đấy đây là quy trình up video anh em nhá chuẩn SEO nhá danh sách phát này ít nhất là 2 đến 3 danh sách phát thấp nhất còn cái thằng YouTube này thì nó trong cái checklist của nó nó yêu cầu là tầm khoảng 9 checklist nữa. mình cho vào cái danh sách phát danh sách phát đấy 9 danh à, sách phát thì nó sẽ chuẩn SEO rồi đặt là chế độ công khai chế độ không chiếu Rồi ok Vậy là một cái video ở trên máy tính mà mình đang up được bằng điện thoại Mình ngồi nhà em có thấy tiện không? Quá tiện luôn đúng không ạ? Em ơi sang nhà anh chơi ba má anh đi rồi <laughs> ok và đợi thành quả thôi à, giới thiệu anh em thì đây là mình điều khiển qua Chrome nhá Chrome nghĩa là trình duyệt Chrome của Google ấy ở trên điện thoại anh em tải giúp mình máy tính từ xa đấy có hình Chrome nhá anh em lên uh, Chat Play hoặc là Apple Store anh em tải về nhá. Đây mình đang dùng điện thoại Android. Và gì đó. Đây. Anh thấy anh em thấy cái thanh công cụ không? Có cái hình nào giống giống không? Đấy, thấy chưa? Em thấy chuột của mình không? ở ngay gần ờ, gần gần cái hình ảnh mặt thớt của mình đấy đang nhập vào Chrome đấy anh em phải dùng ờ, khi chúng ta tải hai cái app này ờ, về rồi nhá cài ở trên máy tính rồi cái này nó là kiểu như dạng là công cụ tiện ích anh em nhé nó là một cái công cụ kiểu hỗ trợ của Chrome đấy, anh em thì cứ cứ cài nó là về xong là uh, ờ, Chrome thì mình đã đăng nhập ờ, cùng một cái tài khoản đó là cái tài khoản đây uh, Socola 702 a còng gmail.com của mình đây đấy một cái một cái tài khoản mà rất chỉ là gà luôn bây giờ nghĩ lại sửa là cái đâu đấy, chỉ với cái mail này mà mình đi xin việc ở mấy chỗ mình ờ, không có chỗ nào nó nhận mình cả đấy nghe thấy không Socola 702 quá là gà luôn cái mail Đấy và từ sau cái đợt ờ, đi ứng tuyển không được là ờ, mình ờ, bây giờ mình thất nghiệp nhà mình không xin chỗ nào nữa <laughs> đó là video ngắn gọn này thôi em đã hiểu chưa còn cái gì không thắc mắc này anh em cứ comment xuống dưới nhá bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mình ăn đêm này cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình nếu cảm thấy video hữu ích hãy like share bấm vào nút đăng ký và sau đó ấn vào hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau Thank you.